Đức Quan Âm Hương Tích cư trú ở núi Hương Tích bên bờ biển Nam Hải. Ngài thường thường có mặt ở miền Duyên Hải Việt Nam để cứu độ mọi người. Xuất thân là một cô công chúa tên là Diệu Thiện, nên Ngài cũng được gọi là Quan Âm Diệu Thiện. Công chúa không phải là người Việt, mà là người nước Hương Lâm, phía đông Thiên Trúc. Công chúa có hai người chị, chị đầu tên là Diệu Thanh, chị kế tên là Diệu Âm ba chị em đều là những người thông minh, hiền lành và có hiếu với cha mẹ. Vua Diệu Trang và Hoàng hậu không có con trai nên rất cưng quý ba cô công chúa này. Không có hoàng tử để nối nghiệp, vua định tìm phò mã cho ba cô công chúa, nghĩ rằng sau này sẽ chọn một trong ba người để trao quyền ngôi báo. Hai công chúa Diệu Thanh và Diệu Âm tuy đã đi lấy chồng nhưng vì cung phủ của họ rất gần, cho nên thỉnh thoảng vẫn còn đến thăm mẹ và em gái. Công chúa Diệu Thiền đẹp lắm, tóc nàng như mây, da nàng như tuyết, miệng nàng như sen. Vì là công chúa thứ ba nên nàng thường được dân chúng gọi là chúa ba. Chúa ba không ưa ở cả ngày trong cung điện. Nàng thường xin phép vua và hoàng hậu đi ra ngoài để tiếp xúc với dân chúng và xem thần dân của cha nàng sinh sống ra sao và cuộc đời của họ có những vui khổ nào. Vì vậy, chú ba biết được nhiều khía cạnh của cuộc sống dân giả. Nàng thấy được tình trạng nghèo đói, bệnh tật và bất công trong xã hội. Cũng như buộc thích ca ngày xưa, chú ba thao thức muốn làm được một cái gì để cho cuộc đời bớt khổ. Từ thuở còn ấu thơ, nàng đã biết thương người một hôm đi chơi ngoài cửa thành với hai chị, Diệu Thiện đã bảo quân hầu đem hết phần bánh và xôi của mình mà phân phát cho các đứa trẻ đói bên đường. Năm đó Diệu Thiện mới có 7 tuổi. Chính Diệu Thiện đã chạy tới và tự đưa nắm xôi trên tay của mình cho một em bé gái cùng tuổi, áo quần rách rưới và tay chân teo lại vì thiếu ăn. Có lần chính mắt Diệu Thiện trông thấy một thiếu phụ với đứa hài nhi của bà trong tay vừa đi lang thang ngoài đường vừa khóc đứa bé đã chết vì thiếu thức ăn và thuốc men từ đó mỗi lần được phép đi ra cửa thành chơi diệu thiện thường lén đem theo thóc lúa và giải bô trong kho để chia tặng cho những gia đình nghèo khổ hai chị diệu thanh và diệu âm bao giờ cũng chiều em và không khi nào mách lại điều đó với vua và hoàng hậu Người lính hầu đánh xe ngựa cho ba chị em đi chơi Cũng không bao giờ dám thóc mách Từ ngày hai chị lớn lên và đi lấy chồng Diệu thiện không còn được phép đi ra ngoài thành nữa Nhưng trong trí nàng Cảnh tượng nghèo khổ và bệnh tật của dân chúng vẫn còn in rõ Công chúa tự nhủ Sau này trở thành người lớn Sẽ cố gắng làm mọi cách để giúp nước, giúp dân Từ mấy năm nay Ngoài thì giờ học hành và theo may, công chúa chỉ biết thơ thẩn một mình trong hoa viên. Dượng Thượng Nguyễn là nơi công chúa hay đến dạo chơi và ngồi trầm tư, tìm cách cứu khổ cho đời. Năm chú ba được tròn 19 tuổi, vua và hoàng hậu muốn tìm người để lập phò mã thứ ba. Một hôm, vua gọi công chúa vào và bảo Con đã đến tuổi lấy chồng trong triều có nhiều vị quan văn và quan võ còn trẻ tuổi. con thấy có ai ưng ý thì cứ cho ta biết, ta sẽ chọn người đó. Chú ba đã từng suy nghĩ về điều này rồi. Nàng quỳ xuống tâu với vua. Con xin phép phụ hoàng cho con xuất gia đi tu. Con không muốn lấy chồng. Chú ba đã nói lên được điều nàng ấp ủ trong lòng từ lâu chú biết thế nào là đời sống của một cô công chúa có chồng. Hai chị Diệu Thanh và Diệu Âm từ ngày lấy chồng đã trở nên rất bận rộn. Mỗi lần đến thăm nàng, họ chỉ ở lại được nhiều lắm là một khắc. Và chị em không còn có cơ hội cười đùa và dạo chơi trong giường thượng nguyễn như ngày xưa. Cả ba chị em gần đây đã không còn tiếp xúc được với cuộc sống của dân chúng bên ngoài nữa. Chú ba không để ý tới việc chồng con Nàng chỉ nghĩ tới việc cứu người và giúp đời Nàng nghĩ rằng đi lấy chồng Tức là tự giam mình vào trong một thế giới nhỏ hẹp Nàng nhớ hồi nhỏ Có lần ra khỏi nội thành Nàng gặp một sư cô đang chăm sóc Và rửa ghẻ cho mấy đứa trẻ em Nàng nghĩ nếu đi tu làm sư cô Thì nàng cũng sẽ có thể gần gũi được những người đau khổ để giúp họ vì vậy Diệu thiện đã tâu với vua là nàng muốn đi tu. Nghe cô con gái đòi đi tu, vua giật mình. Vua không hiểu được chúa ba. Vua thường bận rộn việc triều đình, cho nên ít có thì giờ gần gũi các con. Vua cho là công chúa sinh chứng, vua bảo Diệu Thiện. Cuộc đời của người tu hành cực khổ lắm, con không chịu đựng được đâu. Cuộc đời vua chúa là cuộc đời sung sướng nhất trong khi cuộc đời của con người tu hành là cuộc đời khổ cực nhất. Con là con vua, tại sao lại nghĩ đến chuyện tu hành? Con nên nghĩ lại và dâng lời cha. Chúa Ba vẫn quỳ dưới gối vua. Chúa thông thả trình bày cho vua nghe tất cả nỗi lòng của Chúa. Nhưng vua vẫn không hiểu được diệu thiện. Vua cho là con gái cứng đầu. Xưa nay, chưa có ai dám trái lời vua như công chúa vua nổi cơn lôi đình đòi đem công chúa ra chém đầu hoàng hậu khóc lại mãi vua mới tha theo lời khuyên của hoàng hậu vua đẩy công chúa ra vườn thượng nguyễn không cho công chúa sống trong cung điện nữa vua nghĩ rằng sau một vài ngày sống trong cảnh màn trời chiếu đất công chúa sẽ bỏ ý định xuất gia mỗi ngày một lần quân hầu đem ra cho công chúa một bát cơm và một đĩa muối mè, thức ăn phổ thông của các chùa chiền trong nước. Sau một tháng sống ở ngự viên, chú ba vẫn không bỏ ý định xuất gia. Nàng còn cảm thấy dễ chịu hơn cả ở trong cung điện. Nàng tập ngồi thiền và đi thiền. Nàng học sử dụng cuốc, xẻng và cào để chăm bón các khóm hoa và các bụi trúc. Nàng ăn cơm với muối mè rất ngon miệng Hoàng hậu và hai chị có tới thăm và khuyên nhủ nàng bỏ ý định xuất gia, nhưng tâm nguyện nàng vẫn không hề suy xuyển. Thế giải pháp đầy ra dần qua không có hiệu quả, vua tìm giải pháp khác. Vua cho phép chú ba đi tập sự xuất gia tại chùa chủ đoài ở Kinh Đô và mật lệnh cho hòa thượng trụ trì chùa phải bắt chú ba làm việc rất nặng nhọc để nàng thối chí. Được vua cho đi tu chú ba mừng rỡ nàng được thọ giới tại chùa vũ đoài làm sư cô chùa lớn lắm có cả mấy trăm thầy và sư cô chú ba được ở chung với các sư cô bên ni viện chúa phải thức dậy lúc ba giờ sáng và phải chấp tác từ ba giờ sáng đến 11 giờ khuya phải gánh nước giả gạo trồng khoai nấu bếp và rửa chén công việc giao cho diệu thiện là công việc của ba hay bốn người các sư cô có lệnh không ai được giúp đỡ chú ba ngoài công việc chấp tác diệu thiện còn phải học kinh và bái sám nữa nào kinh lăng nghiêm nào luật sa di nào luận khởi tính công chúa tìm ra được cách vừa lặt rau vừa học bài vừa cuốc đất vừa ôn kinh có mấy sư cô trẻ thấy chú ba làm việc nặng quá nên đã sinh lòng thương cảm. Họ lén lút giúp chú ba. Khi chú ba ra giếng gánh nước, ở nhà họ vô gạo và rửa rau cho chúa. Khi trở lại giếng nước, chú ba đã thấy có hai thùng nước đầy sẵn chỉ việc gánh về. Trong chùa người ta đồn là đã có rồng tới lấy nước giúp chúa và có chim tới lặt rau thay chúa. Tuy làm việc suốt ngày, nhưng chú ba vẫn học thuộc kinh luận như mọi người có khi lại thông hiểu kinh luận hơn mọi người là khác. Sáu tháng trôi qua, không thấy công chúa nản lòng, vua lại nổi trận lôi đình. Vua cho là hòa thượng chủ trì đã không tuân lệnh vua và đã dung túng công chúa. Vua truyền lệnh đốt chùa. Vào một đêm không trăng sao, lúc chư tăng chùa chủ đoài còn trong giờ chỉ tịnh, lính nhà vua tới bao dây chùa rồi phóng quả đốt chùa. Ngọn lửa bốc cao, tiếng người la ơi ới. Sư cô Diệu Thiện được một bạn đồng tu cho biết là lính của vua đã được lệnh tới đốt chùa. Sư cô chạy ra, thì thấy lửa đã cháy lan tới tăng đường. Lính tráng dây quanh, không cho tăng ni chạy thoát. Họ được lệnh đốt chùa và đốt luôn cả mấy trăm tăng ni, trong đó có cả sư cô Diệu Thiện sư cô Diệu Thiện rơi nước mắt, nghĩ rằng vì mình mà tất cả tăng ni trong chùa đều sẽ bị chết quan. Sư cô chắp tay lại thành bút sen, tập trung tâm ý và cầu cứu tới chư Bụt và chư Bồ Tát mười phương. Rồi sư cô cắn ngón tay út cho chảy máu và rảy giọt máu vào trong lửa. Đột nhiên, trên trời có tiếng sấm động và mưa bắt đầu trút xuống ngào ào. Lửa tắt quân lính nhà vua cũng bị ướt, họ rút về. Sáng ngày hôm sau, họ tâu lại tự sự với vua. Vua tức giận tức cực điểm, vua truyền lệnh bắt lấy chúa ba và đem chém nghi vào tối đêm hôm ấy tại pháp trường ở ngoại thành. Hoàng hậu Giang Sinh đến cách mấy, vua cũng không bớt giận. Hai công chúa Diệu Âm và Diệu Thanh quỳ dưới chân vua mà khóc lóc, vua cũng không đổi ý dân chúng xôn xao. Tối hôm đó, hàng chục ngàn người kéo nhau tới pháp trường để cầu nguyện cho chúa ba. Vua Diệu Trang đích thân tới pháp trường để chứng kiến cái chết của cô công chúa mà vua cho là bất trung và bất hiếu. Đèn đuốc sáng trưng, sư cô Diệu Thiện, hai tay bị trói đằng sau lưng, được hai tên lính điệu ra giữa pháp trường. Sư cô thản nhiên niệm bục cầu cho vua cha thoát khỏi nghiệp báo dân chúng vòng trong vòng ngoài kêu khóc như ri đã đến giờ xử trảm sau lệnh của trảm quan ba hồi trống nổi lên giống dạc chú ba đang quỳ giữa pháp trường đầu cúi xuống cổ đưa ra đón chờ lưỡi dao của người đau phủ giữ lại đang đứng một bên hồi trống thứ ba vừa chấm dứt đau phủ thủ vừa đưa chiếc dao sáng loáng lên cao thì một trận cuồng phong thổi tới làm tắt hết đèn đuốc ở pháp trường. Một con bạch hổ ở đâu phóng tới và gầm lên làm mọi người kinh hãi lùi lại. Đau phủ thủ tối tăm cả mặt mày, lưỡi trảm đau của ông ta rơi xuống đất nghe ken một cái. Khi đèn đuốc được thắp trở lại thì người ta không còn thấy sư cô Diệu Thiện ở đâu nữa. Ai cũng nói rằng cột trắng đã nhảy vào và mang công chúa bạch hổ mang chú ba vào rừng lên núi rồi đi xa rất xa vượt biên giới nước hương lâm và đi lên miền cao nguyên của một nước lạ tới một dãy núi kia cọp đặt công chúa nằm xuống ở một cội cây rồi bỏ đi sư cô được hai tên quỷ sứ dẫn đi coi các cửa ngục với âm phủ và chứng kiến những hình phạt của các tội nhân những người này hồi còn sống trên dân gian đã làm nên nhiều tội ác, nên nay xuống âm phủ bị quỷ sứ hành hình. Người nói dối thì bị kéo lưỡi, người sát nhân thì bị liệm vào rừng gươm giáo, người bất hiếu bị đội dòng lửa, người ích kỷ bị nhốt suốt ngày đêm trong một căn phòng u tối, người chế tạo buôn bán võ khí bị ôm những viên pháo nổ cho tan xương và nát thịt Người tham lam bị buộc phải ăn những dư sắc nung đỏ. Người tàn nhẫn bị ôm những cột đồng đóng bỗng, Da thịt họ cháy xém, làm bay lên một mùi khét lẹt. Sư cô Diệu Thiện nghĩ là mình đã chết, và hiện hai tên quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa đang đưa mình tới một nơi nào dưới âm phủ. Tất cả những tên quỷ sứ dưới địa ngục đều có vẻ tàn ác. Riêng hai tên quỷ sứ dẫn nàng đi thì lại rất lễ phép. Sư cô lên tiếng hỏi chúng để xem chúng đang dẫn sư cô đi đâu. Một tên trả lời, Bạch sư cô, sư cô chưa chết đâu. Vua Diêm Dương muốn mời sư cô xuống thăm cõi âm cho biết và luôn dịp để chưa được gặp gỡ sư cô. Chúng con đang đưa sư cô đến gặp ngài. Một lát sau, sư cô diệu thiện vào đến cung điện thăm nghiêm của diêm chúa ở đây mọi người đều lễ phép diêm chúa tự thân ra cổng điện để đón sư cô vào ông cũng biết chắp tay thành bút sen để chào diệu thiện vua cõi âm mời sư cô uống trà sen rồi truyền quân hầu đem lên dân một cây đào trái đào được đặt trên một chiếc khay bằng ngọc Vua Ân Cần mời sư cô ăn đào Nói rằng đó là một trái đầu tiên Ăn vào thì phục hồi được sức khỏe Vua hỏi thăm sư cô dự thiện Để biết sư cô đã được đi xem qua những cảnh tượng địa ngục chưa Nghe vua hỏi Dự thiện nhớ lại tất cả những cảnh tượng đau thương và hải hùng mà sư cô vừa thấy Sư cô chấp tay nhắm đôi mắt lại và phát nguyện cứu độ cho mọi loài định lực của sư cô rất mạnh, tâm niệm của sư cô rất thành. Năng lượng ấy đã khiến cho thế giới địa ngục rúng động, tiếng kêu thương của chúng sanh tự nhiên bật nứt. Diêm Chúa chắp tay lại khen ngợi. Đức từ bi của Ngài thật rộng lớn và mầu nhiệm. Những cảnh khổ dưới địa ngục đã giảm bớt rất nhiều nhờ tâm lực của Ngài. Thôi, quả nhân không dám giữ Ngài lại lâu xin cho người đưa Ngài trở về dương thế. Quả nhân tin chắc rằng Ngài sẽ tu hành rất tinh tiến và sẽ thành đạo ngay nội trong kiếp này. Nói xong, vô bảo hai tên quỷ sứ đưa chú ba về trần. Nhìn lại, sư cô Diệu Thiện thấy hai tên quỷ sứ không còn mang đầu trâu mặt ngựa nữa. Họ đã biến thành những người thường, mặt mũi hiền lành. Họ đưa sư cô vượt qua mười cửa ngục Tất cả những cảnh tượng não lòng mà sư cô từng thấy trước đây đã hoàn toàn biến mất. Địa ngục đã trở nên một nơi yên tĩnh và vắng vẻ. Tới một cây cầu bắc ngang qua sông, hai người lính hầu chắp tay thưa với sư cô rằng bên kia sông là dương trần và sư cô chỉ cần vượt qua cầu là tới. Họ được lệnh không được sang bên kia bờ. Sư cô cảm ơn hai người, rồi nhẹ bước lên cầu tới giữa cầu nhìn xuống nước sư cô thấy nước chảy xiết quá chóng mặt sư cô sẩy chân rơi xuống sông vừa lúc ấy thì sư cô tỉnh dậy sư cô chịu thiện tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên núi trong một bóng cây hai tay bị trói sau lưng sư cô nhớ lại những gì đã xảy ra cho mình lính của vua cha tới đốt chùa mình bị vua cha đem ra xử chém cọp trắng nhiễm vào pháp trường mang mình đi. Mình ngất đi trên lưng cọp, rồi mình nằm mơ, thấy xuống thăm cõi âm. Đây là đâu? Sư cô Diệu Thiện tự hỏi. Có thể là cọp trắng đã đem mình lên đây. Sư cô cảm thấy dây trối hai tay mình rất lỏng lẻo. Không nỡ để sư cô bị đau. Người lính đã chí quấn dây hai cổ tay sư cô cho có lệ lần gỡ một hồi. Sư cô Diệu Thiện tháo được tay ra. Vừa lúc ấy, có nhạc ngựa văng vẳng. Sư cô vừa đứng được dậy, thì trước mặt xuất hiện một người trai trẻ, dung mạo khôi ngô, tay cầm cương ngựa, theo sau là một con ngựa hồng. Người đó hỏi thăm sư cô là ai, tại sao lại đứng một mình trên chốn núi non quạnh quẻ này. Sư cô Diệu Thiện kể cho người kia nghe về thân thế mình. Người trai trẻ nói cho sư cô biết là hiện sư cô đang ở trong địa phận nước Đại Việt, trên dãy núi Tam Đảo. Người đang nói chuyện với công chúa là hoàng tử nước Đại Việt, tên là Lý Phật Mã, đang một mình một ngựa dạo chơi những nơi non nước thanh tú của quê hương chàng. Nghe chuyện sư cô, hoàng tử rất lấy làm thương cảm, Tuy đã xuất gia và ăn mặc nâu sòng, sư cô vẫn đẹp như hồ sen một buổi sớm mai. Hoàng tử đề nghị sư cô trở về với đời sống tại gia và hứa là nếu sư cô đồng ý, chàng sẽ cầu hôn với công chúa. Chàng nói rằng nếu công chúa bằng lòng, chàng sẽ đưa công chúa về thành Thăng Long để trình với phụ dương làm vua Lý Thế Tổ. Sư cô Diệu Thiện thưa với hoàng tử Đại Việt là sư cô đã nhất quyết muốn sống cuộc đời xuất gia rồi. Thái tử Phật Mã cũng là người Phật tử nên hiểu ngay và rất kính trọng chí nguyện xuất gia của sư cô. Chàng nói, Vậy thì xin sư cô ở lại nước Đại Việt mà tu hành cho tới khi thành đạo, đừng có trở về bên quý quốc mà gặp hiểm nguy. Cách đây chừng mấy ngày đường, có một động đá rất đẹp, gọi là động hương tích. Nếu sư cô bằng lòng tôi sẽ đưa sư cô về đó để mà ẩn tu. Động Hương Tích thuộc về địa phận làng Dục Khê, ở phủ Mỹ Đức, tỉnh Hà Đông. Tôi đã tới đây hai lần, và thấy chúng đó là một nơi tu hành rất thuận lợi. Thái tử Phật Mã nhường ngựa cho sư cô Diệu Thiện ngồi. Chàng cầm cương dắt ngựa đi mãi, đi mãi. Ba ngày sau thì tới được sơn phận làng Dục Khê. Tới đây thái tử buộc ngựa, thuê một chiếc thuyền nan, rồi mời sư cô Diệu Thiện xuống thuyền. Chàng tử tay chèo thuyền đưa sư cô đi. Con sông chảy quanh co giữa hai bờ núi. Cảnh tượng thật là màu nhiệm. Từ màu trời, sắc nước cho đến hình cỏ bóng cây nơi nào cũng đẹp. Thái tử chỉ cho sư cô Diệu Thiện xem một ngọn núi trông giống như một con voi phục Sư cô Diệu Thiện thấy như voi đang đưa cái dồi của nó chút xuống ruộng lúa. Bên đầu voi rõ ràng là một cái tai voi. Lên bờ, Thái tử đưa sư cô leo núi, đi lên động hương tích. Hai người trèo tới xế chiều thì vào tới cửa động. Tới đây, Thái tử xin phép trở về sớm dục khê kẻo trời tối. Sáng mai, chàng phải lấy ngựa về kinh đô cho kịp giờ hẹn với phụ dương tìm được nơi thuận lợi để tu hành, sư cô Diệu Thiện mừng lắm. Tại động hương tích này, sư cô có nơi tụng kinh, nơi ngồi thiền, nơi nằm ngủ, nơi giặt áo, nơi trồng rau. Trong thời gian tu học tại chùa Vũ Đoài, sư cô đã học được rất nhiều điều mà sư cô có thể đem ra ứng dụng. Thực phẩm của sư cô là trái cây, rau lá và khoai củ đào được. Trong những tháng đầu, sư cô không được ăn một hạt ngũ cốc nào. Sau đó, có một bác tiều phu lên núi Đông Củi đã khám phá ra sự có mặt của sư cô. Bác đem cúng dường một ít gạo để thỉnh thoảng sư cô nấu cơm. Sư cô tu hành rất tinh tiến. Trong lúc sư cô ngồi thiền, chim và dượng thường tìm đến gần. Chim và dượng thường kêu hót gian rừng nhưng mỗi khi kéo tới gần sư cô thì chúng im lặng. Có khi chúng hái các loại trái cây đem để trước mặt sư cô. Nhiều khi xuất định thấy trái cây để sẵn trước mặt, sư cô mỉm cười. Chim và dưỡng trong rừng, chẳng mấy lúc đều đã trở thành bạn thân của sư cô diệu thiện. Có khi ngoài trái cây trong rừng, chúng còn hái đem tới cho sư cô nhiều thứ hoa lá kỳ lạ và thơm tho nữa tu hành được khoảng 4 năm, trí tuệ của sư cô Diệu Thiện bỗng nhiên bừng tỏa. Sư cô đã thấy được đạo. Ngồi ở trong động, sư cô có thể nghe được tiếng kêu khóc của mọi loài trên thế giới. Ngồi ở trong động, sư cô có thể thấy được cảnh tượng khổ đau của muôn loài chúng sanh. Từ đó, sư cô thỉnh thoảng xuống núi, vào làng dạy đạo cho người lớn và thiếu nhi trong làng sư cô lại còn cứu giúp những người bệnh tật và nghèo khổ trong xóm. Thiếu nhi tới học đạo với sư cô rất đông. Sư cô dạy cho thiếu nhi nào văn hóa, nào đạo đức, nào tình thương và nào hành động. Có hai thiếu nhi xin được theo sư cô vào núi để học đạo, một trai, một gái. Em trai là con mồ côi, được sư cô đặt tên là Thiện Tài em gái là con một người dân chài. Nó đã được sư cô cứu cho khỏi chết đuối một lần gần bến đục. Sư cô đặt cho nó tên là Long Nữ. Thiện Tài và Long Nữ đều là những đứa thiếu nhi thông minh, nên học đâu hiểu đấy. Ba thầy trò sống trên động hương tích rất tương đắc và hạnh phúc. Ngoài việc học chữ, học kinh, thiền tọa và thiền hành, Hai thiếu nhi còn biết trồng rau, trồng khoai và trĩa bắp. Họ còn theo thầy đi hái các thứ dược thảo trong rừng để về làm thuốc chữa bệnh cho dân làng. Tiếng đồn truyền đi từ hai thôn Dục Khê và Yếm Dĩ tới khắp cả phủ Mỹ Đức là trên động hương tích có một tiên nhân có thể chữa lành cho nhiều người bệnh, kể cả những cơn bệnh thập tử nhất sinh. Thiện tài và long nữ chưa biết sư cô là một bà công chúa nước ngoài. Họ chỉ biết thầy họ là một người có trí tuệ cao vời và tình thương rộng lớn. Sư cô thường nhắc với hai trẻ rằng làm thuốc mà hay là nhờ ở sự hiểu biết và lòng thương yêu. Hai người đệ tử của sư cô đều siêng năng và can đảm. Cả hai đều tu học tinh tiến. Họ trở nên những người phụ tá đắc lực của sư cô họ rất thương yêu và cung kính sư cô. Nhưng họ chưa biết rằng sư cô đã đắc đạo, đã thành buộc, nghĩa là đã trở thành một bậc giác ngộ lớn. Có đêm nhìn vào động trong, họ thấy ánh sáng chối lòa. Thầy của họ ngồi tĩnh tọa trong ấy và ánh sáng phát ra từ trên trán và cấp châu thân. Có những buổi sáng, ngồi nghe sư cô giảng kinh bên bờ suối, hai người nhận thấy chim chóc trên rừng bay đến đậu thật nhiều trên những cành cây kế cận và cá ở dưới nước cũng đến gần để chăm chú nghe kinh cả hai người tâm nguyện sẽ tu hành tinh tiến để đạt tới trình độ của thầy một buổi sáng nọ khi vào động trong để dâng trà nước cho thầy long nữ thấy thầy mình ngồi yên trên thạch bàn hai mắt lộ vẻ buồn long nữ bạch hỏi thì sư cô bảo là thân phụ của sư cô đang bị tai nạn. Sư cô phải đi cứu chữa. Long nữ hỏi chừng nào sư cô đi thì sư cô không trả lời. Sư cô chỉ dặn là suốt buổi sáng ngày hôm ấy, hai anh em đừng vào trong động, để yên cho sư cô ngồi nhập định. Trong định, sư cô thấy vua Diệu Trang nằm bệnh trong cung ở nước Hương Lâm. Tay chân bại liệt Sư cô thấy nghiệp xấu mà vua cha đã gây trong quá khứ bây giờ đang trở lại làm hại người. Trước đây, vua đã từng tạo ra nhiều cuộc chiến tranh khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng. Vua lại còn có bản tính kiêu hãnh và nóng nảy khiến cho hành động của vua thường thiếu sáng suốt. Hiện giờ trên giường bệnh, vua đau đớn không sao kể xiết. Tất cả các thầy thuốc giỏi trong nước đã chịu bó tay vua truyền yết bản khắp nhân gian hứa rằng ai chữa lành bệnh cho vua thì sẽ được vua truyền cho ngôi báo không trời khỏi động hương tích sư cô diệu thiện dùng thần lực quá thân làm một ông thầy thuốc già tới trước cửa cung điện giật lấy tấm bản đòi vào chữa bệnh cho vua quân hầu đưa người thầy thuốc già vào cung chẩn bệnh ông thầy thuốc tâu với vua rằng bệnh vua là bệnh năng y, chỉ có thể chữa trị được bằng cách đi xin một cánh tay và một con mắt của một vị tiên nhân tu hành đắc đạo về để luyện thuốc uống. Ai cũng cho đó là điều không thể làm được. Vua nói, ai lại chịu cho người khác cắt tay và móc mắt mình bao giờ? Ông thầy thuốc quỳ tâu, hạ thần có biết một vị tiên nữ đắc đạo trên núi Hương Tích ở nước Đại Việt. Đó là một bậc Bồ Tát, có lòng từ bi rất lớn. Nếu bệ hạ cho một phái đoàn sang sinh, thì chắc chắn là người sẽ ban cho tay và mắt. Rồi ông thầy thuốc vẽ bản đồ, chỉ đường cho phái đoàn sang nước Đại Việt. Riêng ông, ông ở lại trong cung để làm con tin. Các quan nói, nếu phái đoàn đi về mà không xin được mắt và tay của tiên nhân thì ông thầy thuốc sẽ bị đem ra xử trảm. Phái đoàn nước Hương Lâm tới được làng Dục Khê sau ba mươi ngày trèo non lặn suối. Thiện Tài và Long Nữ được thầy phái ra bến đục, rước họ lên động. Sư cô móc một con mắt bên trái và chặt một cánh tay trái, trao cho phái đoàn đem về. Với tay và mắt ấy, Ông thầy thuốc đã bào chế nên một thứ linh dược chữa được cho vua Diệu Trang lành một bên thân thể. Vua đã có thể cử động được tay trái và chân trái, nhưng tay phải và chân phải của vua vẫn còn giữ nguyên tình trạng cũ. Ông thầy thuốc đề nghị là phải xin nốt con mắt và cánh tay còn lại của tiên nhân. Vua hoàng hậu và các quan ai nấy cũng thấy điều đó là quá mức nhưng ông thầy thuốc đã quỳ xuống tâu. Người tu hành có tâm địa rộng rãi, không bến bờ, hạ thần tin chắc, nếu bệ hạ cho người đến xin, Đức Bồ Tát sẽ vui lòng bố thí. Phái đoàn lại lên đường và xin được mắt phải và tay phải của sư cô Diệu Thiện. Lần này, vua được hoàn toàn bình phục. Trong lòng vua, cũng như trong lòng hoàng hậu, nảy sinh ra một tâm niệm biết ơn và cảm phục. Trung thành với lời hứa, vua truyền lệnh chuẩn bị để làm lễ trao truyền ngôi báo cho vị lương y già. Trong thời gian bệnh hoạn, vua đã có dịp hồi tưởng lại quãng đời quá khứ của mình và thấy được những sai lầm mà vua đã mắc phải. Vua nguyện sám hối và sống cho xứng đáng với tấm lòng quảng đại của bậc tiền nhân Bồ Tát bên nước Đại Việt. Vua thành thực muốn truyền ngôi báo cho ân nhân mình là ông thầy thuốc. Nhưng vị lương y này không nhận. Ông thầy thuốc từ biệt ra đi mà không nhận bất cứ một sự đền ơn nào của vua. Vua rất lấy làm cảm phục. Vua truyền lệnh sắm sửa xe loan để vua và hoàng hậu thân hành sang nước Đại Việt bái kiến và cảm tạ tiên nhân. Vua, hoàng hậu và đoàn hộ giá vừa ra khỏi biên giới thì có âm mưu đảo chính tại nước Hưng Lâm. Các phò mã của vua Diệu Trang là những người chủ chốt cuộc âm mưu. Họ dùng quân đội lật đổ chính quyền và chiếm đoạt ngôi báo. Phò mã thứ nhất, chồng của công chúa Diệu Thanh lên làm vua. Phò mã thứ hai, chồng của công chúa Diệu Âm lên làm tể tướng. Họ đem giam vào ngục tối tất cả mọi thành phần chống đối, trong đó có cả công chúa Diệu Thanh – công chúa Diệu Âm và các quan đại thần nhiếp chính. Tại động hương tích, sư cô Diệu Thiện thấy được tất cả những điều ấy. Sư cô thấy trong ngục tối, hai chị của sư cô trở nên tỉnh thức và bắt đầu ăn chay, ngồi thiền và niệm bụt. Lập tức sư cô cùng hai vị đệ tử tọa thiền nhập định và quá thân đi về nước Hương Lâm để giải cứu đất nước ba thầy trò quá thân thành ba người học trò. Chỉ trong vòng năm hôm, họ điều động được dân chúng và quân đội chiếm lại chính quyền, giải phóng tất cả những người bị giam cầm và đưa quyền bính lại cho quan đại thần nhiếp chính. Công việc xong xuôi, họ đưa hai công chúa Diệu Thanh và Diệu Âm lên đường đuổi theo phái đoàn hành hương của vua và hoàng hậu. Mười hôm sau, hai công chúa theo kịp và thắt tùng vào phái đoàn ba người học trò, sau khi hộ tống hai công chúa theo kịp phái đoàn hoàng gia, đã giả từ để trở về kinh đô nước Hương Lâm. Trên con đường về núi Hương Tích, hai công chúa kể lại mọi tình tiết về cuộc đảo chính cho vua và hoàng hậu nghe. Vua và hoàng hậu tuy rất buồn vì lòng người phản cách, nhưng vẫn cương quyết một lòng tiếp tục cuộc hành hương sang Đại Việt. Ở núi Hương Tích Thiện Tài và Long Nữ chuẩn bị đón tiếp phái đoàn hoàng gia. Hai người đệ tử của sư cô bây giờ đã biết rõ tung tích sư cô. Họ rất sung sướng được làm những người đệ tử thân cận nhất của sư cô mà họ biết là một vị Bồ Tát lớn. Thầy của họ đã thành một quán ngâm, nên có cả ngàn con mắt và ngàn cánh tay. Nhận thức và hành động của sư cô thật là quảng đại, không thể đo lường bố thí hai cánh tay và hai con mắt mà pháp thân của sư cô vẫn không hề suy xuyển. Quá thân của sư cô còn là vô số vô biên. Sáng hôm đó, biết là phái đoàn hoàng gia nước Hưng Lâm sẽ tới nên hai anh em thiện tài và long nữ đã đợi sẵn ở bến đục với một chiếc thuyền rộng. Hai người giả dạng làm người đưa thuyền. Họ rước vua, hoàng hậu và hai công chúa lên thuyền – đoàn tùy tùng phải ở lại bến để đợi lệnh. Thuyền lướt nhẹ trên dòng sông im lặng. Mọi người lặng yên ngắm trời, ngắm mây, ngắm núi, ngắm nước. Cảnh tượng Hương Sơn thật là thanh túi và màu nhiệm. Tới bến, mọi người bắt đầu leo trèo để lên động Hương Tích. Lên tới động, thiện tài mời vua, hoàng hậu và hai công chúa ngồi nghỉ trên những tấm thạch bàn ở trước cửa động trong khi long nữ đi nấu nước hồng mai làm trà thích đãi trên núi hương tích có rất nhiều gốc mai già cằn cỗi ba thầy trò đã đốn những gốc mai ấy và chẻ ra để làm trà uống rất thơm họ gọi đó là thiền trà gỗ mai màu hồng nên trà cũng màu hồng sau khi mọi người đã nghỉ ngơi chủ uống trà lòng nữ đứng dậy chỉ đường cho vua hoàng hậu và hai công chúa vào động. Sư em Long Nữ đã được lệnh Phật bà đứng hầu ngoài cửa động với sư anh thiện tài. Vua, hoàng hậu và hai công chúa từ từ tiến vào trong động. Cảnh tượng trang nghiêm và lặng lẽ. Tuy họ đi rất nhẹ, mà bước chân họ vẫn có âm gian vào trong lòng động sâu thẳm. Muôn ngàn thạch nhũ rủ xuống như những chiếc màn từ trần động buông xuống đủ màu. Ánh sáng yếu dần, mọi người dừng lại trước một cái rèm thạch nhũ ngăn cách động trong và động ngoài. Đứng phía trước rèm, vui Diệu Trang kính cẩn lên tiếng chào vị thiên nhân đã từng cứu mạng cho mình. Chúng tôi là phái đoàn hoàng gia nước Hương Lâm, kính xin ra mắt thiên nhân những âm thanh gian vào vết động và vọng lại tai bốn người. Sau đó là im lặng, không có tiếng trả lời của Bồ Tát. vua nhìn hoàng hậu bảo nhẹ. Trẫm là đàn ông, không tiện đi vào sau rèm. Hoàng hậu thử đi vào phía trong xem tiên nữ có mặt trong ấy hay không. Hoàng hậu tuân lệnh vua, một mình đón rén bước vào phía bên kia bức màn thạch nhũ động trong êm mát và thâm nghiêm, nhưng lại tối hơn động ngoài. Định thần nhìn kỹ, hoàng hậu thấy đứng trên bể đá một người con gái, tóc buông dài phía sau lưng, hai mắt bị khoét, hai cánh tay bị chặt cục, máu đang chảy từng giọt xuống nền thạch động. Bồ Tát Diệu Thiện đã quá thân trở lại làm chú ba hồi còn 19 tuổi, để cho hoàng hậu có thể nhận ra đó là con gái út của mình. Nhận được ra tiên nữ vốn là chú ba, hoàng hậu xúc động kêu lên một tiếng và ngã ra bất tỉnh. Nghe tiếng kêu, hai công chúa Diệu Thanh và Diệu Âm lật đật chạy vào. Thấy hoàng hậu ngã lăn bất tỉnh, họ vội vàng chạy đến đỡ hoàng hậu dậy. Vui Diệu Trang cũng vội vã chạy vào. Hoàng hậu đã tỉnh bà khóc lóc trong tay hai người con gái lớn nhận ra chú ba trong tình trạng không mắt không tay du cũng xúc động ôm mặt khóc du đâu có ngờ là con gái út của mình vẫn còn sống sót đã thoát được ra nước ngoài để tu hành cho đến thành bụt thành tiên chú ba từ trên bể đá cũng đã bước xuống chú mời mọi người ngồi trên những cái bể đá rồi chúa kể cho cha mẹ và hai chị nghe về cuộc đời tu học của mình vua rất lấy làm ân hận vua nói cha đã làm đường lạc nẻo may giờ có con tu hành đắc đạo nên không những đã cứu được mạng cha mà còn cứu được cả quê hương con ơi vì lỗi lầm của cha mà nay con đã trở thành không mắt và không tay Cha biết làm sao để cho con khôi phục lại hình hài như cũ. Nói xong, Du úp mặt trong tay mà khóc. Chú ba thưa, nếu phụ chương và mẫu hậu phát đại nguyện từ nay bỏ giữ làm lành, tinh tiến tu học để đoạn trừ phiền não và cứu độ chúng sanh, thì chắc là con sẽ khôi phục lại được hình hài như thở trước. Nghe con nói như vậy, vua và hoàng hậu cùng quỳ xuống chắp tay và cúi đầu phát lời thề trọng đại vua trang trọng hứa lạy chư bụt trong mười phương chúng con xin nguyện từ đây sẽ nỗ lực tu học để diệt lần tham lam sân hận và si mê và xin cố gắng hết sức để bảo vệ sự sống cho mọi người và mọi loài khi vua và hoàng hậu ngẩng lên thì phép màu đã hiển hiện công chúa diệu thiện đã khôi phục được hai mắt và hai tay hoàn toàn lành lặn như mười năm về trước cả bốn người mừng rỡ tới ôm lấy công chúa khóc sau đó công chúa trở về lại với hình thức sư cô và an tọa uy nghiêm trên bể đá với tư cách một vị đại bồ tát đã chứng ngộ đạo màu vua hoàng hậu và hai công chúa lớn thấy sự mầu nhiệm này vội đứng lên cung kính chắp tay kính lễ Bồ Tát và xin nguyện ở lại học đạo với Bồ Tát Quan Âm Diệu Thiện trọn một năm trời trước khi lên đường trở về quê cũ. Tiếng đồn tại núi Hương Tích có người tu hành đắc đạo cứu độ được cho vô lượng vô số chúng sanh đã lan rộng từ tỉnh Hà Đông đến các tỉnh kế cận và lên tới Kinh Đô. Khắp nơi dân chúng bắt đầu kính thành niệm nam mô bồ tát quan âm hương tích vua lý thái tông nghe tin liền tổ chức một cuộc hành hương về giếng đức quan âm tại hương sen vua chính là thái tử lý phật mã của 10 năm về trước người đã đưa lối chỉ đường cho sư cô diệu thiện về tu tại hương sơn vua đem theo rất nhiều bông sen trắng để cúng dường đó làm vào mùa hè năm đinh tỵ nghe đồn vua đã được gặp mặt bồ tát quan âm hương tích để chiêm bái và nghe bồ tát thuyết pháp vua rất khâm phục đức độ trí tuệ và hành động của bồ tát về triều vua ban chỉ bố cáo với thần dân cấp xứ đại việt là một đức bồ tát quan âm đã tu hành đắc đạo ở nước đại việt danh hiệu của bà tại đây là đức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 trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu con nay nghe đặng xin trì tụng nguyện hiểu nghĩa chân thật của như lai nam mô đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn địa tạng bồ tát này chân thủ sư lợi sức uy thần và hạnh nguyện của địa tạng bồ tát không thể nghĩ bàn nếu như ở đời dị lai có người thiện nam hoặc thiện nữ nào nghe đến danh hiệu Ngài hoặc tán thán, lễ bái, xưng niệm danh hiệu hoặc cúng dường, dầu, đèn, phan, lọng cho đến tô vẽ dùng gỗ điêu khắc, dùng vàng màu hoặc đất sét tạo nên hình tượng Ngài. Người này sẽ giảng sinh cõi trời thứ 33, vĩnh viễn không còn đọa ác đạo nữa này văn thù sư lợi vị địa tạng bồ tát từ lâu xa về trước chính là con của một đại trưởng giả giàu có thời bấy giờ có đức phật hiệu là sư tử phấn tấn cụ túc dạng hạnh như lai con của ông trưởng giả thấy tướng hảo trang nghiêm của đức phật này mà thưa hỏi phật rằng bạch đức thế tôn ngài tu hành nguyện gì mà được pháp tướng trang nghiêm và công đức viên mãn như vậy đức sư tử phấn tấn cụ túc vạn hạnh như lai trả lời người muốn chứng được thân này tất phải độ thoát tất cả chúng sinh thọ khổ dân thù sư lợi con của trưởng giả nghe đức phật nói xong liền phát thệ nguyện con nguyện từ đây cho đến tận đời vị lai sẽ vì các chúng sinh phạm tội thọ khổ trong sáu đường mà tìm các phương cách để khiến cho họ được giải thoát ác nghiệp hết khổ được vui làm được như vậy con mới nguyện thành phật địa tạng bồ tát ở trước đức phật sư tử phấn tấn cụ túc dạng hạnh như lai phát thệ nguyện này cho đến ngày nay đã trải qua trăm ngàn vạn ức số kiếp không thể tính kể rồi nhưng chỉ độ khắp tất cả chúng sinh mà ngài vẫn còn là bồ tát chưa chịu thành phật lại về thuở quá khứ vô số kiếp trước có đức phật hiệu là giác hoa định tự đại vương như lai ngài thọ mạng bốn trăm vạn ức a tăng kỳ kiếp trong thời kỳ tượng pháp của đức phật đó có một cô gái dòng bà la môn phúc đức sâu dày được mọi người kính phục lúc đi đứng nằm ngồi thường có chư thiên theo hộ vệ nhưng mẹ của cô lại tin theo tà đạo thường kinh mạng Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Bây giờ, cô dùng rất nhiều pháp môn để khuyên mẹ mình, cho bà sinh khởi chánh kiến, tin theo Phật Pháp. Nhưng người mẹ chưa hoàn toàn kính tin thì đã qua đời, thần hồn của bà đọa vào vô gián địa ngục. Bây giờ, cô gái bà La Môn biết mẹ mình khi còn sống không tin nhân quả nên sau khi chết nhất định phải theo nghiệp mà đọa ác đạo vì muốn cứu mẹ cô đã không tiếc của cải đem bán tài sản để sắm lễ vật cúng dường rồi liền đến chùa lễ bái đức giác hoa tình tự tại vương với tâm kính ngưỡng sâu sắc cô thầm nghĩ rằng danh hiệu của phật là bậc đại giác trí tuệ viên mãn giả sử đức phật này còn tại thế nếu ta đến thưa hỏi, nhất định Ngài sẽ biết mẹ của ta hiện giờ sinh về cõi nào. Nghĩ như vậy, cô thầm khóc rất lâu và tha thiết chiêm ngưỡng Đức Như Lai. Bỗng nhiên trong hư không truyền đến tiếng nói Này thánh nữ, người không nên quá đau buồn Ta hiện sẽ nói chỗ thác sinh của mẹ ngươi Bây giờ cô gái dòng bà La Môn chắp tay hướng về hư không nói có phải ngài là một vị thần đến an ủi ta chăng ta tưởng sau khi mất mẹ ngày đêm tưởng nhớ không biết đi đâu tìm để biết mẹ ta hiện giáng sinh về nơi nào bấy giờ từ hư không lại truyền đến âm thanh nói với thánh nữ rằng ta chính là giác hoa định tự tại dương phật đức như lai quá khứ mà ngươi từng chiêm ngưỡng lễ bái ta xem thấy ngươi tưởng nhớ mẹ ngươi hơn những người thường cho nên ta đến chỉ cho ngươi biết chỗ thác sinh hiện tại của mẹ ngươi bấy giờ cô gái bà la môn nghe tiếng nói của đức phật ấy rồi liền vui mừng hướng về hư không bước đến phía trước rồi choáng váng ngã quỵ thì nữ hai bên liền đỡ cô dậy rất lâu sau đó cô mới tỉnh dậy Lúc đó, cô lại hướng về hư không nói. Nguyện Phật từ mẫn, nói cho con biết, mẹ con hiện giờ ở đâu. Con không bao lâu cũng sẽ chết. Bây giờ, Đức Giác Hoa định tự tại dương nói với cô gái bà La Bôn rằng Người sau khi cúng dường xong, sớm trở về nhà ngồi ngay ngắn tư duy đến danh hiệu của Đức Giác Hoa Tình Tự Tại Dương Như Lai. Làm như vậy người có thể thấy được mẹ ngươi sinh ở chốn nào cô gái bà la môn sau khi trở về nhà vì tưởng nhớ mẹ nên đã ngồi ngay ngắn niệm danh hiệu của đức giác hoa đình tự tại dương như lai trải qua một ngày một đêm bỗng nhiên cô cảm thấy mình đến bên bờ biển biển đó nước cuộn trào lại có rất nhiều ác thú thân bằng sắt đang bay chạy trên biển đã nhìn thấy có trăm ngàn dạng người lặn hụp trong biển đó và đang bị ác quỷ tranh nhau giành ăn thịt cũng nhìn thấy rất nhiều dạ xoa hình dạng quái dị đang truy tìm tội nhân hoặc có những dạ xoa tàn sát lẫn nhau những thảm trạng nhiều như vậy khiến người không dám nhìn lâu cô gái bà la môn nhân vì niệm danh hiệu đức giác hoa định tự tại dương như lai nên tự nhiên không còn sợ hãi lúc đó có một vị tên là vô độc quỷ dương đến trước cô gái bà la môn nói lành thay bồ tát do nhân duyên gì mà đến chốn này cô gái bà la môn hỏi quỷ dương thưa ngài đây là chốn nào vô độc quỷ dương đáp đây là tầng biển thứ nhất ở phía tây núi đại thiết di Thánh nữ lại hỏi Tôi nghe nói trong núi Thiết Di có địa ngục Điều đó có thật vậy không? Vô độc đáp Thật có địa ngục Thánh nữ lại hỏi Tôi bây giờ làm sao có thể đến được nơi ấy? Vô độc đáp Nếu không có sức oai thần hoặc không có nghiệp lực Thì không thể vào chốn ấy được Thánh nữ lại hỏi Vì sao trong biển này nước cuồn cuộn lên như vậy? lại vì sao có nhiều tội nhân và ác thú hung ác như vậy vô độc đáp những người này đều bởi do tạo ác nghiệp trong cõi diêm phù đề nên sau khi chết trong vòng 49 ngày không có ai tạo công đức cứu khổ cho họ giả lại lúc sinh tiền họ lại không tu trồng cội lành nên sau khi chết phải chịu chiêu cảm những ác nghiệp như vậy khi đã vào địa ngục rồi những chúng sinh ấy tất phải bơi qua biển khổ phía đông biển này trải mười dạng do tuần lại có một cái biển lớn cái khổ trong biển đó lại còn gấp bội biển này phía tây của biển lớn đó lại cũng có một cái biển lớn cái khổ trong biển này càng khổ hơn gấp bội phần đây đều do nơi ba nghiệp ác mà chiêu cảm thành những nơi này đều chính là biển nghiệp vậy thánh nữ lại hỏi Vậy thì cứu cánh của địa ngục là nơi nào? Vô độc đáp Chính là đại địa ngục ở tầng thứ ba trong biển Trong mỗi địa ngục lại có nhiều địa ngục nhỏ, địa ngục lớn Có 18 tầng Kế đó là 500 tầng địa ngục nhỏ Lại kế đó có ngàn trăm tầng địa ngục nhỏ Mỗi một địa ngục đều phải chịu vô lượng đau khổ Thánh nữ lại hỏi Mẹ tôi vì lúc sinh tiền theo tà kiến chê cười quỷ bán tam bảo không biết sau khi chết thần hồn của bà phải thắt sinh vào chốn nào vô độc lại hỏi thánh nữ mẹ của ngài họ gì vân vân thánh nữ đáp cha mẹ tôi đều thuộc dòng dõi bà la môn cha tôi tên là thi la thiện kiến mẹ tôi là duyệt đế lợi vô độc chắp tay trả lời xin thánh nữ hãy trở về không phải buồn trầu nữa mẹ của thánh nữ đã sinh lên trời được ba ngày rồi bởi nhờ người con hiếu thảo vì mẹ mình mà bố thí cúng dường chùa tháp của đức phật giác hoa định tự tại dương dư lai mà thoát được cảnh khổ địa ngục và cũng đồng thời trong ngày ấy những tội nhân trong địa ngục vô gián cũng được đương nhờ công đức này mà sẽ lên cõi trời hưởng phúc lạc vô độc quỷ dương sau khi nói xong cung kính chắp tay mà cáo từ cô gái bà la môn không bao lâu bèn tỉnh mộng sau khi hiểu rõ sự thật cô bèn đến nơi trước tượng tháp của đức giác hoa định từ đại dương như lai lập đại thệ nguyện rằng nguyện con từ nay đến tận vị lai vì tất cả những chúng sinh tạo tội chịu khổ mà dùng các phương tiện rộng rãi để khiến họ được xa lìa đau khổ được an lạc Bây giờ Đức Phật lại bảo Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng Lúc đó Vô Độc Quỷ Dương chính là tài thủ Bồ Tát ngày nay Và cô gái bà La Môn hiếu thuận kia chính là Địa Tạng Bồ Tát vậy Lúc bấy giờ phần thân của Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới đều tập trung đến cung trời đao lợi nhờ sức uy thần của đức như lai chiêu cảm đến các bồ tát ở vô số thế giới và vô số chúng sinh đã được giải thoát. Tất cả đều đem hương hoa đến cúng dường đức Phật. Những chúng sinh này đều đã được Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa họ thành những vị bất thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ lâu xa đến đây, họ thường ở trong sáu đường sinh tử luân hồi. Hôm nay, nhờ Địa Tạng Bồ Tát cứu độ, nên buổi vị đều đã chứng đắc các quả vị tất cả đều rất vui mừng đến cung trời đao lợi cung kính chắp tay chiêm ngưỡng đức phật bây giờ đức thế tôn đưa cánh tay sắc vàng và dùng sức uy thần của mình xoa đảnh khắp phân thân của địa tạng bồ tát mà nói rằng ta ở nơi đời ngũ trượt ác thế giáo hóa những chúng sinh can cường khiến họ bỏ ác hành thiện bỏ tà về chánh nhưng trong mười người vẫn còn có một hoặc hai người ác không sửa đổi dù vậy ta cũng phân vô lượng hóa thân đến với các chúng sinh căn tánh không đồng và dùng các phương tiện để cứu độ họ để khiến họ xa rời khổ được vui hoặc giả hiện thân nam thân nữ hoặc hiện thân trời rồng quỷ thần hoặc hiện núi rừng sông hồ suối giếng đến làm lợi ích cứu độ họ hoặc hiện thân đế thích phạm dương chuyển luân dương cư sĩ quốc dương tể phụ tỳ khưu tỳ khưu ni ưu bà tắc ưu bà chi cho đến thanh văn la hán đích chi phật bồ tát vân vân để hóa độ họ chứ chẳng phải chỉ dùng thân phật mà hóa độ họ Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát rằng Ông xem Ta từ vô lượng kiếp đến đây siêng năng chịu khổ Hóa độ những chúng sinh tội lỗi ngoan cố Can cường Mà vẫn còn hóa độ chưa hết những chúng sinh đó Nếu như có chúng sinh nào Khi chịu khổ báo Theo nghiệp mà đọa vào ác đạo Ông phải nhớ lấy Ta nay ở cung trời đau lợi này Đã ba lần phú chúc cho ông vì muốn ông làm cho những chúng sinh trong cõi ta bà được giải thoát cho đến ngày Di Lạc Bồ Tát ra đời, làm cho những chúng sinh đó vĩnh viễn lìa tội khổ, thấy Phật, nghe Pháp và được Phật thọ ký. Bây giờ, phần thân của Địa Tạng Bồ Tát trong các thế giới hợp lại thành một thân, nước mắt tuôn trào, bạch với Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn Con từ xưa đến nay Mong được Phật dạy bảo Làm cho con được sức thần lực Bất khả tư nghị Và đại trí tuệ như vậy Con hiện nay phân thân khắp vô lượng thế giới Để hóa độ vô số chúng sinh Khiến họ quy y tam bảo vĩnh viễn xa rời sinh tử giả sử như có chúng sinh ít tu điều lành con cũng lần lần cứu độ họ làm cho họ đạt được những điều lợi ích lớn nguyện xin đức thế tôn không nên vì những chúng sinh ác nghiệp đời sau mà quá lo âu địa tạng bồ tát bạch với đức phật ba lần như vậy bây giờ phật khen ngợi địa tạng bồ tát rằng lành thay địa tạng bồ tát ông đã có thể thành tựu được thệ nguyện phát từ vô lượng kiếp lâu xa đến nay quyết độ tận chúng sinh cho đến khi chứng đắc quả vị vô thượng bồ đề lúc bấy giờ hoàng hậu ba gia cung kính chắp tay hỏi địa tạng bồ tát rằng thưa thánh giả những tội của chúng sinh trong cõi diêm phù đề tạo ra không đồng như vậy sẽ chịu các quả báo ra sao địa tạng bồ tát đáp rằng thưa thánh mẫu trong ngàn vạn thế giới có nơi có địa ngục có nơi không có địa ngục có nơi có người nữ có nơi không có người nữ có nơi có phật pháp có nơi không có phật pháp vì vậy tội báo của địa ngục cũng chẳng chống nhau hoàng hậu ma gia lại hỏi thưa thánh giả tôi muốn được nghe những chúng sinh tạo tội ở cõi diêm phù sẽ chiêu cảm về quả báo như thế nào địa tạng bồ tát bạch với phật mẫu rằng thưa thánh mẫu những tội báo phải chịu ở cõi Nam Diêm Phù Đề là như vậy. Nếu có chúng sinh nào bất hiếu cho đến giết hại cha mẹ, thì phải đọa vào vô gián địa ngục, trải qua trăm ngàn ức kiếp, không cách nào ra khỏi địa ngục này. Nếu có chúng sinh nào làm thân Phật ra máu, hủy bán tam bảo, không cung kính Phật Pháp, cũng phải đọa vào vô gián địa ngục, trải qua ngàn vạn ức kiếp, vẫn không thể nào ra khỏi nếu có chúng sinh nào xâm phạm làm tổn hoại tăng chúng nơi thường trụ phá hoại tăng đi khiến họ không giữ giới hoặc tại tự diện tự ý hành dâm hoặc sát hại sinh mạng những kẻ ấy phải đọa vào vô gián địa ngục không cách gì ra khỏi nếu có chúng sinh nào giả dạng làm sa môn nhưng tâm chẳng tu hành trì giới trộm đồ của thường trụ lại dối gạt người thân phá giới cũng phải đọa vào vô gián địa ngục không cách gì ra khỏi nếu có chúng sinh nào trộm cắp tài vật của thường trụ như đồ ăn uống quần áo cho đến tất cả mà không được chủ nhân cho phép những người này cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trải ngàn vạn ức kiếp không cách gì ra khỏi địa tạng bồ tát lại nói với Phật Mẫu rằng Nếu có chúng sinh tạo năng loại tội như trên Tất phải đọa vào vô gián địa ngục Dù muốn cầu tạm dừng đau khổ Chỉ trong một điểm cũng không thể được Hoàng hậu Maya lại hỏi Địa Tạng Bồ Tát rằng Thưa Thánh giả, vì sao gọi là vô gián địa ngục? Địa Tạng Bồ Tát bạch rằng Thưa Thánh Mẫu, Địa ngục này nằm trong núi Đại Thiết Di. Trong núi đó có 18 địa ngục lớn, lại có 500 tầng địa ngục. Ngoài ra, lại có trăm ngàn địa ngục như vậy. Những địa ngục này tên gọi cũng không đồng. Nói đến chu gián địa ngục, thì chu vi của thành ngục này hơn 8 vạn dặm, cao một vạn dặm, đều dùng toàn sắt mà tạo thành. Trên thành là lửa cháy hừng hực. Trong thành ngục mỗi địa ngục đều liên tiếp với nhau tên gọi của các địa ngục cũng không đồng trong đó chỉ có một nơi gọi là vô gián địa ngục địa ngục vô gián này chu vi là một dạng tám ngàn dặm tường cao một ngàn dặm dùng toàn sắt mà tạo thành dưới thành có lửa thiêu cháy đến trên thành trên tường của ngục lại có rắn sắt chó sắt miệng phun ra lửa lớn truy tìm tội nhân khiến cho tội dân không cách nào trốn khỏi lại ở trong địa ngục còn có những chiếc giường lớn dạng dặm nếu một người thọ tội có thể nhìn thấy thân thể mình nằm đầy chật cả giường nếu ngàn muôn người thọ tội cũng đều tự thấy thân mình nằm chật cả trên giường đó chính là những quả báo do chúng sinh tạo nghiệp trên trần thế mà chiêu cảm ra quả báo như vậy lại có nhiều tội nhân sắp thọ khổ có hàng trăm các quỷ dạ xoa răng như lưỡi kiếm mắt sáng như tia chớp móng tay như đồng móc ruột tội nhân lại có dạ xoa tay cầm chĩa sắt lớn đâm vào người tội hoặc đâm trúng mũi hoặc bụng rồi lại dùng chĩa sắt ném tội nhân lên không trung sau đó dùng chĩa sắt lôi tội nhân kéo lên giường sắt rồi cho diều hâu bằng sắt bay đến bổ vào mắt người tội lại có rắn sắt xiết cổ tội nhân tay chân gân cốt của tội nhân đều bị lấy đinh đóng xuống giường lưỡi bị kéo ra và bị cày bừa lên có người bị móc ruột có người bị đổ nước đồng sôi vào miệng có người lại bị dùng dây sắt nóng đỏ quấn vào thân mình làm cho tội nhân đau cho đến chết chết rồi lại sống trở lại cứ như vậy sống chết ngàn vạn lần liên tục bị hành hình những tội nhân này do vì tội báo đã tạo trên trần thế mà phải chịu khổ báo như vậy những tội nhân này tuy trải qua ngàn vạn ức kiếp chịu khổ nhưng không thể nào ra khỏi địa ngục chỉ khi thế giới này hư hoại mới lại tiếp tục phát sanh vào thế giới khác và tiếp tục thọ khổ. Cứ như vậy mà tiếp tục luân chuyển. Đây chính là những tội báo trong địa ngục vô gián. Tại bởi vì năm thứ nghiệp mà chiêu cảm cho nên gọi là vô gián. Năm thứ vô gián là một là ngày đêm đều phải thọ tội báo mà không có một khắc ngừng nghỉ. Hai là khi một người chịu tội hoạt động lúc với ngàn vạn người thân thể người thọ tội báo đều nằm chật cả giường ba là những khí cụ dùng để hành hình đều rất đầy đủ như cây chĩa đâm gậy đánh diều hâu cắn rắn chó sói đều làm bằng sắt vân vân lại có nơi dùng cưa cưa tội nhân và bỏ vào cối nghiền nát như thóc gạo lại có nơi móc tim gan phủ tạng của tội nhân lại có nơi dùng rìu lớn bữa vào đầu rồi đem liệm tội nhân vào nồi sắt nung nóng hoặc dùng lưới sắt thiêu đốt tội nhân lại có nơi dùng ngựa sắt dẫm đạp lên người tội nhân lại có nơi dùng nước đồng sôi rưới lên thân thể tội nhân hoặc lúc tội nhân đói khát cho nuốt những viên sắt nóng hay cho uống nước sắt nóng những đau khổ như vậy không ngày nào gián đoạn cả bốn là không phân biệt nam nữ, già trẻ, giàu nghèo hoặc trời rồng, quỷ thần, chân chân Nếu có trải qua sinh tử dạng lần liên tục không gián đoạn, muốn ngừng nghỉ cũng không thể được. Từ khi nghiệp báo đã thọ hết mới có thể đi đầu thai. Vô gián địa ngục, đại khái là như vậy. Nếu như muốn nói rõ ràng đầy đủ tất cả những việc trong địa ngục, thì dù cho thời gian một kiếp nói cũng không hết. Hoàng hậu Pa Gia nghe Địa Tạng Bồ Tát nói xong, lòng lo buồn tự nghĩ mình không thể cứu những tội nhân thọ khổ ấy, bèn chấp tay đảnh lễ mà lui ra. Bây giờ Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nương nhờ sức uy thần của Đức Như Lai nên mới có thể phân thân đến trăm ngàn vạn ức thế giới để cứu độ tất cả chúng sinh đang thọ nghiệp khổ nếu không có sức uy thần của như lai con cũng không thể phân thân biến hóa được như vậy Còn hôm nay dâng lời phú chúc của phật cho đến ngày đức di lặc bồ tát ra đời ở tương lai nguyện làm cho những chúng sinh trong sáu nẻo luân hồi được độ thoát khiến họ thoát ly khổ bạch đức thế tôn con nhất định phụng hành ý nguyện của thế tôn nguyện xin đức thế tôn chớ có lo âu đức thế tôn bảo địa tạng bồ tát rằng tất cả những chúng sinh chưa được giải thoát tâm tánh không định nên đều tùy theo cảnh duyên mà tạo nghiệp do đó cứ ở trong sáu đường sinh tử luân hồi mà không có lúc nào ngừng nghỉ cả họ phải trải qua vô số kiếp lâu xa mê mờ ám chướng giống như cá bơi trong lưới mà ngỡ là bơi trong nước hoặc vừa thoát ra khỏi lưới lại mắc vào lưới trở lại không có cách nào ra khỏi được những chúng sinh can cường khó hóa độ này còn là điều lo lắng của ta nhưng thệ nguyện từ lâu xa đến nay của ông là muốn độ thoát những chúng sinh ấy thời ta không còn lo gì nữa khi đức phật nói những lời ấy xong trong hội có một vị đại bồ tát tên định từ tài chương bạch Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn Con nguyện muốn được nghe về Địa Tạng Bồ Tát Trong nhiều kiếp đến nay Phát thề nguyện gì mà Đức Thế Tôn đã ba lần khen ngợi giữa chúng hội như vậy Quý mong Đức Thế Tôn lượt nói về công hạnh của Địa Tạng Bồ Tát Lý giờ Đức Phật bảo định từ tại Dương Bồ Tát rằng Các ông hãy chú ý lắng nghe Khéo suy nghĩ kỹ ta sẽ phân biệt dạy nói về thuở quá khứ vô lượng kiếp lâu xa về trước bấy giờ có một đức phật hiệu là nhất thiết trí thành tựu như lai ngài sống lâu sáu vạn kiếp lúc chưa xuất gia ngài từng làm quốc dương của một nước nhỏ vị quốc dương này và quốc dương lân cận là hai người bạn thân hai người cùng tu mười tịnh hạnh làm lợi ích cho chúng sinh đương thời vì nhân dân của các vị quốc chương này thường tạo nghiệp ác nên hai vị quốc chương này bằng cách với nhau bày phương tiện làm cho chúng sinh bỏ ác thành thiện một vị quốc dương phát thệ nguyện rằng nguyện tôi sớm được thành phật để độ thoát những chúng sinh tạo ác kia khiến họ có thể thành phật đạo không sót một người vị kia lại phát nguyện rằng Nguyện nếu tôi không độ tận những chúng sinh đang chịu khổ Và làm cho họ đều được an lạc thành Phật trước tôi Thì tôi nguyện không thành Phật Phật bảo định từ đại dương Bồ Tát rằng Bấy giờ vị quốc dương phát nguyện sớm thành Phật Nay chính là nhất thiết trí thành tựu như lai Còn vị quốc dương kia phát nguyện Nếu không khóa độ hết chúng sinh tội khổ thành Phật trước thì quyết không thành phật nay chính là địa tạng bồ tát lại về thuở quá khứ vô lượng kiếp lâu xa có một vị phật ra đời hiệu là thanh tịnh liên hoa mục như lai ngài sống lâu bốn mươi kiếp vào thời tượng pháp của đức phật liên hoa mục như lai có một vị la hán hàng ngày thường thọ lệnh cúng dường ngài là nơi để chúng sinh dung trồng cội phúc vào một ngày nọ ngày thọ lãnh cúng dường của một cô gái tên là quan mục sau đó vị la hán bèn hỏi quan mục rằng người có mong cầu điều chi không quan mục đáp thưa ngài ngày mẹ con chết con liền thiết trai cúng dường vì mẹ con mà tu phúc để cứu khổ bà nhưng không biết mẹ con hiện giờ thác sinh ở chốn nào vị la hán rất cảm thương cho quan mục ngài liền nhập định quán sát thấy mẹ của cô đang đọa trong ác đạo chịu tội báo vô cùng đau khổ la hán hỏi quan mục rằng mẹ ngươi lúc sinh tiền thường làm những việc gì mà nay phải đọa vào ác đạo thọ khổ báo như vậy quan mục đáp rằng mẹ con lúc sinh tiền thường ăn thịt loài cá trạnh ăn nhiều nhất là cá chiên nấu, tha hồ ăn cho thỏa mãn. Xin tôn giả từ mẫn cứu độ cho mẹ con. Vị La Hán nghe xong, bèn nghĩ ra một cách rồi nói với quan mục rằng Người có thể chí thành niệm danh hiệu của Đức Liên Hoa Mục Như Lai và tu vẽ hình tượng của Đức Phật ấy thì có thể khiến cho kẻ sống lẫn người chết đều được hưởng quả báo lành. Quan mục vừa nghe xong, lập tức đem bán hết tất cả đồ dùng mà mình ưa thích rồi nhờ người tu vẽ hình tượng phật hết lòng cung kính cúng dường lại dùng tâm rất cung kính lễ bái trước tượng phật đêm đó bỗng nhiên quan mục mộng thấy thân tướng của đức phật liên hoa mục như lai chiếu ra ánh sáng chói ngời thân của ngài cao lớn như núi tu di lại phóng ra các ánh sáng lớn mà nói với quan mục rằng mẹ ngươi không lâu sẽ thác sanh vào nhà của ngươi khi vừa biết đói lạnh thì cũng biết nói sau đó trong nhà quan mục có người tớ gái hạ sinh được một bé trai chưa được ba ngày đã biết nói đứa trẻ này cúi đầu buồn khóc trước quan mục mà nói rằng ta chính là mẹ của ngươi đã chết những quả báo và nghiệp duyên trong sinh tử đều do mọi người tự tạo nên và phải tự chịu lấy từ khi từ biệt cõi trần thế đến nay ta luôn phải sống trong địa ngục u ám khổ sở nhưng nhờ công đức niệm phật của ngươi mà ta mới có thể thác sinh làm người nhưng phải sinh trong dòng hà tiện song mạng cân của ta rất ngắn chỉ có thể sống đến 13 tuổi. Sau khi chết, lại phải đọa vào ác đạo chịu khổ. Người có cách gì có thể giải thoát tội nghiệp để khiến cho ta thoát khổ không? Quan mục sau khi nghe đứa con của người tớ gái nói xong, liền biết đó là mẹ của mình. Bèn hướng về phía đứa trẻ khóc nói rằng Người chính là mẹ của ta, thời phải tự biết tội của mình đã gây tạo những nghiệp gì mà phải đọa vào địa ngục? Đứa trẻ đáp, ta chỉ vì phạm hai nghiệp, một là giết hại, hai là quỷ bán, mà thọ quả khổ này. Nếu không có người hiếu thuận vì ta, mà tu phúc để cứu độ cho ta, thì nghiệp nặng của ta đến bao giờ mới có thể giải thoát được? Quan Mục lại hỏi, những tội báo trong địa ngục như thế nào? Đứa trẻ đáp Dù trải qua trăm ngàn năm nói cũng không thể hết Ta không thể kể hết cho ngươi nghe được quan mục nghe xong liền hướng về hư không khóc lóc nói nguyện cho thân mẫu của tôi vĩnh viễn xa lìa địa ngục sau khi sống đến mười ba tuổi thì không còn trọng tội và không còn đọa vào địa ngục nữa xin mười phương chư Phật từ bi, thương xót con. Nghe con vì mẫu thân mà phát thề nguyện rộng lớn. Nguyện rằng, nếu mẹ con vĩnh viễn thoát ly ba ác đạo và kiếp hạ tiện, vĩnh viễn không còn thọ lại thân nữ nữa, thì con từ nay cho đến trăm ngàn vạn ức kiếp về sau, trong những thế giới nào có chúng sinh thọ khổ ở ba đường ác, thì con nguyện làm cho họ được thành Phật, rồi sau đó con mới thành Phật. Quan Mục sau khi phát lời thệ xong, lập tức nghe được tiếng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai nói với cô rằng Lành thay lòng đại từ bi của ngươi, ngươi có thể vì mẹ mà phát lời thệ nguyện như vậy. Mẹ của ngươi sau 13 tuổi sẽ bỏ báo thân rồi sẽ sinh vào cõi nước vô ưu thọ mạng sống lâu không thể tính kể và sau này sẽ thành phật rộng độ vô lượng chúng sinh phật bảo định từ tại dương bồ tát rằng vị la hán phúc lành độ qua một thời ấy chính là bồ tát vô tận ý còn mẹ của quan mục hôm nay chính là giải thoát bồ tát và quan mục chính là địa tạng bồ tát vậy địa tạng bồ tát từ kiếp quá khứ lâu xa đến nay đã phát vô lượng đại nguyện từ bi như vậy nguyện dị độ khắp tất cả chúng sinh ở đời vị lai nếu có người không hành thiện mà chỉ tạo ác dẫn đến không tin nhân quả tà dâm vọng ngữ lưỡng thiệt ác khẩu hủy bán kinh điển đại thừa những chúng sinh tội nghiệp như thế sau khi chết tất phải đọa vào ba đường ác nhưng nếu gặp được thiện tri thức khuyên bảo chỉ dạy giả sử chỉ trong một sát na phát tâm cung kính quy y với địa tạng bồ tát thì những chúng sinh có tội nghiệp này liền có thể thoát khỏi khổ báo trong ba ác đạo nếu có thể cung kính lệ bái tán thán dùng hương hoa thực phẩm hoặc vô số bảo đem cúng dường cho địa tạng bồ tát thì người đó ở đời vị lai trong trăm ngàn muôn ức kiếp thường sanh lên trời hưởng sự vui thù thắng di diệu nếu hưởng hết phúc ở cõi trời rồi lại sinh vào chốn dân gian vẫn còn có thể trong trăm ngàn kiếp thường làm đế dương và nhớ được rõ ràng nhân quả đời trước của mình này định tự tại dương địa tạng bồ tát có sức uy thần rộng lớn lợi ích chúng sinh không thể nghĩ bàn như vậy các ông các bậc bồ tát phải ghi nhớ kinh này phải tuyên dương và truyền bá rộng rãi kinh này định từ tại dương bồ tát bạch phật rằng bạch đức thế tôn xin ngài chớ lo chúng con đều có thể nương sức uy thần của phật mà nói kinh này trong cõi diêm phù đề làm lợi ích chúng sinh định từ tại dương bồ tát sau khi nói xong bèn cung kính chắp tay đảnh lễ phật mà nuôi ra bấy giờ bốn vị đại thiên dương từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay cung kính bạch với phật rằng bạch đức thế tôn địa tạng bồ tát từ kiếp lâu xa đến nay phát đầy thệ nguyện như vậy mà vì sao cho đến ngày nay hóa độ vẫn không hết chúng sanh lại còn phải phát nguyện rộng lớn nữa xin đức thế tôn vì chúng con mà dạy nói phật dạy tứ thiên dương lệnh thay vì sự lợi ích của các ông và những chúng sinh đời sau ta sẽ dạy nói vô số phương tiện của địa tạng bồ tát để cứu khổ chúng sinh trong cõi nam diên phù đề này Phật bảo bốn vị Đại Thiên Dương rằng Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa đến nay đã độ thoát những chúng sinh tội lỗi thọ khổ như vậy nhưng vẫn chưa hoàn tất đại nguyện đã phát của mình đây chính vì lòng từ bi của ngài đối với những chúng sinh đau khổ trong thế giới này vì đại sĩ ấy vì thương những chúng sinh thọ khổ không những đời này mà còn quan sát vô lượng kiếp về sau chúng sinh cứ mãi gây tạo nghiệp khổ không ngừng cho nên mới phát nguyện trọng đại như vậy vì thế địa tạng bồ tát ở trong cõi ta bà này phải dùng trăm ngàn dạng ức phương tiện để hóa hiện tùy cơ giáo hóa chúng sanh nếu gặp kẻ sát hại địa tạng bồ tát sẽ dạy họ ngươi không nên sát sinh vì nếu sát sinh thì đời sau phải chịu bị chết điểu nếu gặp kẻ trộm cắp địa tạng bồ tát dạy họ ngươi không nên trộm cắp vì nếu trộm cắp thì đời sau phải chịu bần cùng khốn khổ nếu gặp kẻ tà dâm địa tạng bồ tát dạy họ rằng ngươi không nên tà dâm nếu đời này tà dâm đời sau phải sinh làm chim sẻ bồ câu hoặc uy ương nếu gặp kẻ ác khẩu chửi rủa mắng người địa tạng bồ tát dạy họ rằng nếu đời này hay sân hận, ác khẩu, chửi rủa người, thì đời sau bị quyến thuộc mình, kình chống. Nếu gặp kẻ thích hủy bán người, Địa Tạng Bồ Tát dạy họ rằng, nếu đời này hủy bán người, thì đời sau sinh ra bị câm ngọng. Nếu gặp kẻ hay sân hận, Địa Tạng Bồ Tát dạy họ rằng, nếu đời này sân hận, đời sau sẽ bị thân hình xấu xí, tật nguyện. Nếu gặp kẻ bỏng sẻn thì Tạng Bồ Tát dạy họ rằng Nếu đời này bỏng sẻn Đời sau cầu chi đều không được toại nguyện Nếu gặp kẻ ăn uống không tiết chế Địa Tạng Bồ Tát dạy họ rằng Nếu đời này ăn uống không tiết chế Thì đời sau chịu đói khát Bị bệnh yết hầu Nếu gặp kẻ thích săn bắn Địa Tạng Bồ Tát dạy họ rằng Nếu đời này hay săn bắn thì đời sau sẽ bị quả báo sợ hãi điên cuồng nếu gặp kẻ bất hiếu với cha mẹ địa tạng bồ tát dạy họ rằng nếu đời này bất hiếu với cha mẹ thì đời sau sẽ bị quả báo trời tru đất diệt hỏa hoạn thiên tai nếu gặp kẻ phá hoại núi rừng địa tạng bồ tát dạy người ấy nếu đời này phá hoại núi rừng đời sau mắc quả báo điên cuồng tự sát nếu gặp cha mẹ ghẻ đối xử độc ác với con cái địa tạng bồ tát vậy nếu đời này đối xử độc ác với người đời sau sanh lại bị quả báo roi giọt nếu gặp kẻ dùng lưới dây bắt chim cá địa tạng bồ tát dạy nếu đời này dây bắt chim cá thì đời sau mắc quả báo cốt nhục phải phân ly nếu gặp kẻ hủy bán tam bảo Địa tạng Bồ Tát dạy Nếu đời này hủy bán tam bảo Đời sau phải bị đuôi điếc câm ngậm Nếu gặp kẻ khinh mạng Phật Pháp Địa tạng Bồ Tát dạy họ rằng Nếu khinh mạng Phật Pháp Đời sau vĩnh viễn bị đọa vào ba đường ác Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh Nếu gặp kẻ phá hoại tài sản của chùa Địa Tạng Bồ Tát dạy, nếu làm như vậy thì đời sau tất thọ khổ vô lượng kiếp trong địa ngục. Nếu gặp kẻ du khống, hủy nhục người xuất gia, Địa Tạng Bồ Tát dạy họ rằng, nếu làm như vậy, đời sau phải thọ quả báo làm súc sanh. Nếu gặp kẻ dùng lửa nung nấu hoặc dùng dao gậy làm tổn thương đến chúng sinh, thì phải thọ quả báo giống như đã làm nếu gặp kẻ phá giới phạm trai Địa Tạng Bồ Tát dạy họ rằng Đời sau phải thọ làm cầm thú đói khát Nếu gặp kẻ phung phí phá hoại của cải một cách phi lý Địa Tạng Bồ Tát dạy họ Đời sau bị quả báo nghèo khổ Cầu chi cũng không được Nếu gặp kẻ cống cao ngã mạng Địa Tạng Bồ Tát dạy họ Đời sau sẽ bị quả báo Làm kẻ hạ tiện Bị người sai khiến Nếu gặp kẻ nói chuyện thị phi ghi ly gián Ngày dạy đời sau sẽ bị không lưỡi Nếu gặp kẻ tà kiến Về những điều bất chính Địa Tạng Bồ Tát cho biết rằng Đời sau họ phải thọ quả báo Sinh vào chốn hẻo lánh Những nghiệp ác mà chúng sinh đã tạo và phải thọ báo trong cõi diêm phù đề đã được nói trên do sự chiêu cảm về nghiệp báo của các chúng sinh này không đồng mà địa tạng bồ tát đã dùng các phương tiện để giáo hóa họ đây là những quả báo do chúng sinh tạo nghiệp phải thọ sau khi thọ xong lại tiếp tục đọa vào địa ngục trải qua vô lượng kiếp sau mà vẫn không cách gì thoát khỏi do đó các ông phải cố gắng bảo hộ chúng sinh và quốc độ không nên để cho chúng sinh bị tội và nghiệp làm mê hoặc mà tiếp tục tạo ác nghiệp bốn vị thiên dương nghe đức phật dặn dò xong đều than thở rơi lệ cung kính chắp tay mà lui ra bấy giờ phổ hiện đại bồ tát nói với địa tạng bồ tát rằng thưa nhân giả xin ngài vì trời đồng và bốn đại thiên dương cùng tất cả chúng sinh trong hiện tại và vị lai mà chuyện nói về tội khổ trong cõi nam diêm phù đề này nơi chịu khổ báo và tên gọi của các địa ngục cho đến những việc tạo ác và thọ báo để khiến chúng sinh chưa nghe biết Phật Pháp đời vị lai biết được những quả báo như vậy mà khuyên ngăn họ Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng tôi này nương sức oai thần của phật và lực của đại sĩ mà được nói về danh hiệu của địa ngục cùng những tội báo và ác báo thưa nhân giả ở phương đông cõi nam diêm phù đề có một tòa núi tên là thiết di núi này tối tăm không có ánh sáng trong núi có một địa ngục lớn tên gọi là cực vô gián lại có một tầng đại địa ngục gọi là đại a tỳ trong Đại A Tỳ Ngục, bốn góc lại có địa ngục tên là Tứ Giác, địa ngục Giao Bay, địa ngục Tên Lửa, địa ngục Núi Ép, địa ngục Phóng Đâm, địa ngục Xe Sắt, địa ngục Giường Sắt, địa ngục Trâu Sắt, địa ngục Áo Sắt, địa ngục Nghìn Mũi Nhọn, địa ngục Lừa Sắt, địa ngục Nước Đồng Sôi, địa ngục Ôm Cột Đồng, địa ngục Lửa Vàng, địa ngục Cày Lưỡi địa ngục chém đầu, địa ngục đốt chân, địa ngục móc mắt, địa ngục hoàng sắc, địa ngục cải cọ, địa ngục nhiều giận, vân vân. Thưa nhân giả, trong núi Thiết Di có vô số địa ngục như vậy, lại có địa ngục kêu la, địa ngục kéo lưỡi, địa ngục phẫn tiểu, địa ngục khóa đồng, địa ngục voi lửa, địa ngục chó lửa, địa ngục ngựa lửa, địa ngục châu lửa, địa ngục núi lửa, địa ngục đá lửa, địa ngục giường lửa, địa ngục sắn lửa, địa ngục diều hâu lửa, địa ngục cưa răng, địa ngục lột da, địa ngục uống máu, địa ngục đốt tay, địa ngục đâm ngược, địa ngục nhà lửa, địa ngục sói lửa, vân vân. Vô số địa ngục như vậy, trong những địa ngục này đều cho những chúng sinh tạo ác nghiệp trong cõi chim phù đề mà chiêu cảm thành quả báo đó. Những tội nghiệp như vậy Cao hơn cả núi Tu Di Sâu hơn biển cả Có thể làm chướng ngăn thánh đạo Cho nên chúng sinh Không nên xem nhẹ điều ác nhỏ Cho là không có tội Tội dù nhỏ đến bảy may Cũng phải gánh chịu Dù có gặp người chí thân như cha mẹ Con cái đang thọ báo Cũng không thể thọ khổ thế cho nhau được Tụi này nương nhờ sức uy thần của Đức Phật mà lượt đói về những tội báo của địa ngục phổ hiền bồ tát đáp thưa nhân giả đã từ lâu tôi biết về khổ báo trong ba ác đạo nhưng tôi muốn nhân giả nói để chúng sinh đời bạc pháp tạo ác nghiệp có thể phát tâm quy y tam bảo mà trừ được khổ báo trong ba ác đạo địa tạng bồ tát nói rằng thưa nhân giả những tội báo trong địa ngục là như vậy hoặc có địa ngục kéo lưỡi tội nhân rồi cho trâu cày hoặc có địa ngục móc tim tội nhân rồi đem cho quỷ dạ xoa ăn hoặc có địa ngục dùng nồi lớn nấu đầy nước sôi nấu thân tội nhân hoặc đốt cột đồng rồi cho tội nhân ôm lấy hoặc dùng lửa thiêu cháy tội nhân hoặc ướp tội nhân trong băng giá hoặc đổ nước tiểu hôi thối lên đầu tội nhân hoặc cho trùng sắt cắn tội nhân hoặc dùng rắn sắt quấn tội nhân rồi cắn chết hoặc cho tội nhân cởi lên lửa sắt lửa cháy hừng hực thưa nhân giả những tội báo như thế trong mỗi địa ngục đều cho trăm ngàn thứ khí cụ để hành hình tội nhân như là các khí cụ bằng đồng sắt đá những khí cụ này do chiêu cảm bởi nghiệp ác của chúng sinh mà tạo ra như vậy. Giả sử muốn nói rõ về các hình phạt trong địa ngục này, thì một địa ngục có vô số khổ sở, huống là nhiều địa ngục, thì số lượng khổ sở ấy không thể nói hết được. Nay tôi thừa sức uy thần của Phật, vì nhân giả hỏi mà lược thuật những điều trên. Nếu nói rõ thì cùng kiếp nói không hết. Lúc bấy giờ khắp toàn thân của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng, chiếu đến khắp trăm ngàn vạn ức vô lượng thế giới chư Phật và phát ra âm thanh lớn đến thế giới chư Phật, Bồ Tát, trời, rồng, quỷ thần, người và phi nhân, vân vân mà nói rằng các người hãy lắng nghe ta hôm nay xưng dương tán thán địa tạng bồ tát ở trong mười phương thế giới hiện sức uy thần đại từ bi bất khả tư nghị mà cứu độ tất cả chúng sinh sau khi ta diệt độ các ông các đại bồ tát và trời rồng quỷ thần vân dân phải giữ gìn kinh địa tạng bồ tát này để khiến cho tất cả chúng sinh đều chứng được niết bàn an vui bây giờ trong chúng hội có một vị bồ tát tên là phổ quảng trước phật chắp tay cung kính bạch rằng bạch đức thế tôn hôm nay trong hội này con nhìn thấy thế tôn khen ngợi sức uy thần bất cả tư nghị của địa tạng bồ tát vậy cứ xin đức thế tôn vì các chúng sinh thời mạt pháp đời vị lai mà tuyên thuyết về lợi ích nhân quả của trời người để khiến cho trời rồng quỷ thần và chúng sinh đời sau đều đảnh lễ phụng trì lời phật dạy Lý giờ, Đức Thế Tôn bảo Phổ Quảng Bồ Tát rằng, Ông hãy lắng nghe, ta sẽ dị ông lượt nói về sự lợi ích của phúc báo nhân thiên. Trong đời dị lai, nếu có người nghe đến danh từ của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc có người cung kính chắp tay, tán thán, lễ bái, luyến mộ, người đó có thể vượt qua ba mươi kiếp tội nghiệp nếu có người tu vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát hoặc dùng đất đá, nhựa sơn hoặc dùng vàng bạc, đồng thiết tạo nên hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát rồi chiêm ngưỡng lễ bái người ấy sẽ có thể được một trăm lần giảng sinh về cõi trời thứ ba mươi ba và vĩnh viễn không bao giờ đọa vào ác đạo giả sử có hưởng hết phúc trời thì lại sinh lại làm người được làm quốc dương mà không mất đi lợi ích lớn lao như vậy nếu có người nữ nhàm chán thân nữ thành tâm cúng dường tượng vẽ tượng đất đá đồng vân vân mỗi ngày kiền thành không thối tâm thường dùng hương hoa thức ăn đồ uống y phục phan phướng vân vân những thứ trang nghiêm đem cúng dường địa tạng bồ tát nhờ công đức tích lũy cúng dường địa tạng bồ tát này trừ phi người ấy vì phát nguyện muốn thọ lại thân nữ để độ thoát chúng sinh thì người nữ ấy sau khi xả bỏ báo thân trải trăm ngàn vạn kiếp không còn thọ sinh lại vào thế giới thân nữ hà huống là thọ thân nữ này phổ quảng nếu có người nữ chán ghét thân hình xấu xí của mình, lại thân ấy nhiều bệnh hoạn, nếu có thể trước tượng của Địa Tạng Bồ Tát thành tâm chiêm ngưỡng lễ bái, thì trong ngàn vạn kiếp thường được sinh ra có thân hình tướng mạo đoan chánh. Người nữ này nếu không nhàm chán thân nữ thì có thể trong trăm ngàn vạn ức kiếp thường sinh làm dương nữ, dương phi hoặc làm con gái của tỷ tướng đại trưởng giả được tướng mạo viên mãn đây đều do nhờ sự chiêm ngưỡng hình tượng của địa tạng bồ tát mà được phúc báo này này phổ quản nếu có người có thể nơi trước tượng của địa tạng bồ tát dùng các thứ kỹ nhạc ca ngợi tán thán lại dùng hương hoa cúng dường thậm chí khuyên bảo kẻ khác kính tinh lễ bái cúng dường người này trong hiện thế và dị lai thường được trăm ngàn quỷ thần in theo hộ vệ ngay đến việc ác mà họ còn không nghe đến tai huống là đích thân phải thọ đại họa này phổ quản trong đời dị lai nếu có kẻ ác hoặc ác thần ác quỷ thì có người thiện nam kẻ thiện nữ cung kính cúng dường chiêm ngưỡng lễ bái hình tượng của địa tạng bồ tát những người ác hoặc quỷ thần này nếu sinh khởi tâm chê cười hủy bán rằng đây là việc chẳng có công đức lợi ích hoặc khuyên người khác cùng chê bai hủy bán bất luận là một người hoặc nhiều người đồng hủy bán chê cười thậm chí một niệm cười hủy bán những người như trên trải qua trong hiện kiếp một ngàn đức phật xuất thế và các ngài tuy đã diệt độ rồi nhưng tội báo bị bán của người ấy vẫn phải đọa vào chốn khổ cực trọng trong địa ngục a tỳ sau khi thọ khổ trong địa ngục xong lại thọ báo làm ngạ quỷ trải một ngàn kiếp sau lại phải thọ báo làm súc sinh trải một ngàn kiếp sau nữa mới được sinh lại làm người mà phải chịu sinh vào chốn bần cùng hạ tiện đồng thời các căn không đầy đủ thường bị ác nghiệp trói buộc tâm người ấy và cứ như thế đọa vào ác đạo không ngừng này phổ quản phỉ bán người khác cúng dường tội báo còn chưa vậy hà huống là sinh tâm ác kiến quỷ diệt phật pháp này phổ quản nếu ở đời vị lai có người bị bệnh đã lâu cầu sống không được cầu chết cũng không được hoặc giả đêm đến thường mộng thấy các ác quỷ hoặc người thân đã chết hoặc thường thấy cùng với quỷ thần dạo chơi trên con đường nguy hiểm kêu gọi không tỉnh cứ như thế trải qua nhiều năm như vậy rồi lần biến thành bệnh tật, dẫn đến ngay trong giấc ngủ thường kêu khổ thê thảm không yên đây đều do người bệnh xưa đã tạo ra nhiều nghiệp ác mà chiêu cảm nên những oan hồn quả báo như vậy. Lại vì nghiệp báo nặng hay nhẹ còn chưa phán định mà không thể tức khắc thọ báo. Vì vậy, người bệnh không thể chết gây hoặc bệnh khổ trói buộc thân họ làm đau khổ thân xác mà không thể giải thoát được. Những điều như trên còn là phàm phu thì không thể dùng bắt thường phân tích biện luận và hiểu được. Nếu có người lâm trọng bệnh, nên đối trước tượng Phật và Bồ Tát, lớn tiếng niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát trong một biến, hoặc đem đồ của người bệnh như y phục, trân bảo, giường, nhà, dân dân, trước người bệnh lớn tiếng nói rằng Tôi tên vì người bệnh này trước kinh tượng đem những vật sở hữu của người bệnh này mà bán đi sau đó cúng dường kinh tượng hoặc tạo tượng của Địa Tạng Bồ Tát, tu sửa chùa tháp, đốt đèn dầu cúng dường thường trụ vân vân, Trước mặt người bệnh nói ba lần như vậy, khiến người bệnh nghe được rõ ràng giả sử thần thức của người bệnh phân tán hoặc đã chết trong vòng bảy ngày, thì thân quyến của người chết vì họ mà lớn tiếng nói lên những lời trên hoặc tụng kinh điển cho người bệnh đó giả sử người bệnh sau khi chết tốt nghiệp nặng từ đời trước đến ngủ vô gián tội đều có thể vĩnh viễn được giải thoát người ấy sinh ra đều biết được đời trước của mình huống là tự mình biên chép kinh địa tạng bồ tát hoặc dạy người viết hoặc tự tô vẽ hình tượng của địa tạng bồ tát những đến dạy người tô vẽ thì người ấy sẽ được phúc báo lợi ích rất lớn do đó này phổ quản Nếu thấy có người đọc tụng Dẫn đến chỉ một niềm tán thán Cung kính đối với kinh này Ông phải khuyên bảo họ tinh tấn Không nên thối tâm Làm như vậy Mới có thể khiến cho họ trong hiện tại Và vị lai Được hưởng công đức Không thể tính kể Lại này phổ quản Nếu có chúng sinh đời vị lai Trong giấc ngủ Thường mộng thấy quỷ thần và hình tượng của quỷ thần hoặc tiếng kêu thảm đảo buồn thương đầy lo sợ đó đều là do cha mẹ anh em vợ chồng quyến thuộc của họ trong hiện đời hoặc nhiều đời thọ khổ trong ác đạo mà chưa được thoát ly không được người có phúc đức cứu khổ này phổ quản ông nên khuyên họ tu phúc tích đức hồi hướng cho oan hồn kia được sớm thoát ly ác đạo này phổ quản, ông nên dùng thần lực để khiến quyến thuộc của họ đối trước tượng Phật và Bồ Tát chí thành đọc tụng kinh địa tạng hoặc nhờ người tụng thế ba lần hoặc bảy lần thì những oan hồn của người quyến thuộc kia sẽ được giải thoát dẫn đến người thân của họ trong giấc mộng sẽ vĩnh viễn không còn nhìn thấy oan hồn ấy được. này phổ quản nếu trong đời vị lai có những người hạ tiền hoặc nô tỳ không được tự do mà biết được tội nghiệp đời trước của mình đã tạo, chí thành sám hối, chỉ cần chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát một ngày hoặc đến bảy ngày, niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát một dạng biến. Người ấy sau khi bỏ báo thân trong ngàn dạng kiếp, thường sinh ra trong dòng họ cao quý, mà không còn thọ khổ báo trong ác đạo nữa này phổ quản trong đời vị lai nếu có người mới sinh con mà đọc tụng kinh địa tạng niệm danh hiệu địa tạng bồ tát mãn một dạng biến thì đứa trẻ này sẽ thoát được tai họa từ kiếp trước và được an lạc trường thọ lại này phổ quản ở đời sau mỗi tháng vào mùng một mùng tám 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30 đều có thiên thần đến thẩm định tội nghiệp của chúng sinh. Những cử chỉ vô hành của chúng sinh trong cõi nam diêm phù đề như tội sát, đạo dâm, dọc, vân dân. Nếu như trong 10 ngày trai giới này mà đối trước tượng của Địa Tạng Bồ Tát tụng kinh Địa Tạng một biên thì có thể khiến trong bốn châu cách đó một trăm do tuần không có tai nạn huống là tai họa đến với gia đình cách một trăm do tuần nơi người đó cư trú trong hiện tại và vị lai trăm ngàn năm sẽ vĩnh viễn xa rời ác thú nếu có thể trong mười ngày trai giới mà đọc tụng một biến kinh địa tạng thì hiện đời gia đình của người ấy có thể miễn trừ các thứ tật bệnh được y thực đầy đủ này phổ quản địa tạng bồ tát có trăm ngàn vạn ức sức uy thần to lớn không thể nghĩ bàn có thể làm lợi ích chúng sinh trong cõi diêm phù đề địa tạng bồ tát lại có nhân duyên rất sâu xa với các vị đại bồ tát như vậy nếu có chúng sinh nào nghe thấy danh hiệu hoặc hình tượng của địa tạng bồ tát thậm chí nghe đến ba chữ hoặc trăm chữ trong bộ kinh này dù chỉ một câu một kệ kinh văn người ấy hiện đời có thể được an lạc trong vị lai trăm ngàn ức kiếp sinh ra được tướng mạo đoan chánh và được sinh trong dòng họ cao quý bây giờ phụ quản bồ tát nghe đức phật và các vị bồ tát tán thán địa tạng bồ tát xong bèn quỳ gối chắp tay bạch phật rằng bạch thế tôn con từ lâu biết vị bồ tát này có sức đại thệ nguyện và thần lực bất khả tư nghị. Nhưng đây thưa hỏi, vì muốn cho những chúng sinh đời sau biết được những lợi ích không thể nghĩ bàn này. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con phải gọi bộ kinh này là kinh gì và làm thế nào truyền bá kinh này? Phật bảo Phổ Quảng Bồ Tát rằng, kinh này có ba tên, một là Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh, lại cũng có tên là Địa Tạng Bổn Hành Kinh và cũng có tên là Địa Tạng Bổn Thệ Kinh. Vì Địa Tạng Bồ Tát từ lâu xa kiếp đến đây phát đại thề nguyện làm lợi ích cho chúng sinh. Các ông nên y nguyện lực của Bồ Tát ấy mà chuyên